Xin chào quý vị và các bạn. À, trong uh, thời gian giảm mạnh uh, thời gian vừa qua thì hôm nay thị trường có một đợt tăng mạnh. Vậy thị trường có thể tạo đáy thời điểm này hay không? Và trong trường hợp mà nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu hoặc là đang để có ý đầu tư thì chúng ta cần phải làm gì trong thời điểm này? Thì uh, các bạn hãy theo dõi hết cái video ngày, của ngày hôm nay. Cái video này để chúng ta sẽ dạ, hiểu rõ hơn về những chiến lược đầu tư trong đoạn tới tại vì ờ, sáng nay cũng nhận được rất nhiều các câu hỏi rất nhiều các ờ, à, gọi à, điện của nhiều các bạn có hỏi là có nên mua cổ phiếu vào lúc này hay không thế hỏi là nếu có nên mua cổ phiếu lúc này không thì về căn bản nếu hỏi câu hỏi đấy Dũng sẽ khuyến nghị là không đấy các bạn nhá là không luôn ạ bởi vì tại sao lại như vậy bởi vì nếu chúng ta hỏi là nếu có muốn mua cổ phiếu hay không thì rõ ràng là uh, trong một cái lý thuyết căn bản trong uh, về thị trường chứng khoán thì để cho thị trường tăng á, bao giờ nó cần phải có một cái phiên đó gọi là phiên bùng nổ theo đà vậy phiên bùng nổ theo đà nó không thể xuất hiện từ cái phiên hồi phục đầu tiên được các bạn nhớ nhá cái phiên hồi phục đầu tiên thì không gọi là phiên bùng nổ theo đà nên chính vì vậy thì cái việc mà theo cái lý thuyết căn bản mà như William Monell hoặc là rất nhiều nhà đầu tư khác là chúng ta thấy rằng là bùng nổ theo đà thì cái việc đầu tiên trong quá trình mà giảm đáy này sau quá trình giảm mạnh mà nó hồi như này thì không thể nào gọi là phiên bùng nổ theo đà được các bạn bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment số 1 đúng không ạ nếu các bạn hiểu điều này có comment số 1 tại vì ờ, khi mà Dũng chia sẻ nó tránh tình trạng là chúng ta hiểu sai hiểu hiểu nó không đúng về cái cổ phiếu nên chính vì vậy thì cái điều đầu tiên trong video này Dũng muốn gửi đến anh chị em một cái gì ạ cái chủ đề là có nên mua cổ phiếu lúc này hay không thế thì trước khi mà chúng ta cần phải gì ạ hiểu rõ và nắm rõ được cái thị trường thời điểm này thì chúng ta mới đưa ra quyết định hoặc là mua bán như thế nào nó mới an toàn ở à, trong chiến lược đầu tư của DPD thì cái chiến lược đầu tiên trong mọi chiến lược đó là bảo toàn vốn nha chiến lược đầu tiên trong chiến lược mọi chiến lược đó là bảo toàn vốn nên chính chính vì vậy thì đưa ra quyết định để mua cổ phiếu hoặc là tham gia thị trường thì nó phải có độ an toàn nhất định nên chính vì vậy thì các bạn cần phải hiểu rõ rằng là nếu Dũng đưa ra cái cái đưa ra những cái nhận định hoặc là đưa ra mua cổ phiếu của các bạn thì rõ ràng là nó cần phải có độ an toàn nhất định bởi vì phần lớn chúng ta gì ạ Dũng không biết nhưng phần lớn chúng ta có thể đang bị thua lỗ ở đâu đó hoặc là có một số anh chị em đang gì muốn gỡ thật nhanh. Thế thì bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng trong một cái tâm trí nó không được uh, thoải mái hay chúng ta gọi là lo lắng sợ hãi thì việc mà gì ạ mà chúng ta mua chúng ta đưa ra quyết định theo cảm cảm gọi là cái cảm hứng thì rõ ràng là nó sẽ rất là nguy hiểm nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải theo dõi hết video này theo dõi thật kỹ trước khi chúng ta gì ạ có thể tham gia thị trường trước hết là trong đầu tư thì chúng ta cần phải nói quan trọng nhất đó là cái quá trình đi vốn thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái video à, thời gian vừa qua đặc biệt là video vào tối thứ bảy dũng nhớ không nhầm thứ sáu á để các bạn có thể nhìn rõ hơn về video như vậy thì trước khi nhìn video như vậy thì các bạn có thể quay ra quan sát đây là cái biểu đồ chúng ta gọi là biểu đồ phái sinh chúng ta thấy không ạ thế thì cái biểu đồ phái sinh hiện tại chúng ta nhìn thấy là rõ ràng nó giảm một cái nền cái nến rất là mạnh hiện tại thì nó đang nằm ở giữa cái cái cái cái hồi nó đang nằm giữa này à, thế thì nếu nằm hồi ở giữa này nhìn chung á, nếu trong trường hợp nếu hồi giữa này thì về cơ bản phần lớn nó có thể là test lại nha phần lớn nó có thể test lại cái vùng đáy này bạn nhớ này phần lớn các cổ phiếu nó có thể test lại cái vùng đáy này nên chính vì vậy thì rõ ràng là chúng ta cần hiểu đơn giản đó là gì dù là khối lượng đây nó rất là lớn nhưng lớn nhưng nó có rất nhiều các nhà đầu tư họ bắt đáy ở đây như vậy thì nó kéo lên đây nó cần phải test đáy lại nên các bạn thấy rằng là đây chỉ là cái phiên hồi phục đầu tiên thôi ạ hồi phục đầu tiên thôi chứ không phải là đây là cái gì ạ điểm mua với phần lớn các cổ phiếu đấy khái niệm đầu tiên trong khái niệm hồi phục thế thì ờ, hôm trước các bạn có nhớ là dũng có chia sẻ đấy là cái vùng này tức là sau khi nó kéo lên nó rút bỏ và nó rũ bỏ cái phần này nó tạo đáy thì đây chính là cái quá trình hồi phục của phái sinh các bạn nào đầu tư phái sinh các bạn biết rằng là nếu trong quá trình mà nó kéo lên và nó đạt mạnh như này thì quá trình hồi phục nó sẽ diễn ra đấy là cái quá trình mà nhiều nhà đầu tư thấy là phái sinh cứ giảm mạnh giảm mạnh mà sọt phía này thì phần lớn phía này là chúng ta sẽ có thể dính trường bởi vì chúng ta không hiểu là cái quy luật của nó bây giờ chúng ta quay trở lại cái thị trường thì chúng ta quay trở lại trường thì bây giờ thị trường như chúng ta đã có thể hiểu đơn giản nhé các bạn lưu ý nha các bạn theo dõi kỹ cái điều này tại vì nếu không theo dõi kỹ hoặc không hiểu kỹ thì dẫn đến là chúng ta hiểu bị sai và khi hiểu sai hiểu nhầm thì chúng ta có thể gặp những rủi ro nhất định thì ở đây chúng ta có hai dạng nhé chúng ta nhớ các bạn có hai dạng một dạng đầu tiên là cổ phiếu mạnh hơn thị trường các bạn comment những cổ phiếu mạnh hơn thị trường thì những cổ phiếu này nó gì ạ nó không tuân theo nó không tuân theo gì ạ tức là nó không phải nó không tuân theo cái tạo đáy mà nó có thể là khi thị trường đang tạo đáy thì cổ phiếu này nó đã thoát là thoát lên và nó chạy nhanh hơn thị trường và cái này thì gì ạ để nếu trong trường hợp mà để bùng nổ theo đà các bạn nhớ chưa để bùng nổ theo đà thì thường cổ phiếu nó tăng khá là dài rồi nên chính vậy chúng ta không mua được bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment số số 3 tức là cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường tức là cái cổ phiếu này là cổ phiếu nó giống như là uh, có thể gọi là siêu cổ phiếu nhưng thực tế thì có thể một số cổ phiếu mang tính lướt sóng nhưng Dũng đang gọi là mạnh hơn thị trường thì nếu theo lý thuyết của VSA nhá VSA thì cái việc mà nó mạnh hơn thị trường nó là cổ phiếu mà thị trường đang tạo đáy tiếp tục phá vỡ nhưng cổ phiếu nó gì ạ à? nó tạo đáy trước nó tạo đáy trước và thường thì sau khi thị trường đang tạo đáy thì nó chạy trước đấy là cái điều kiện đầu tiên để các bạn có thể hiểu rõ cái điều này nhưng phần lớn phần lớn phần đông của chúng ta là cần phải tuân theo thị trường gọi là bùng nổ ra bởi vì thứ nhất là gì ạ à, chúng ta cũng không hiểu khái niệm về tạo đáy thứ hai là chúng ta cũng không nắm rõ được là cái cổ phiếu nào mà nó tốt nhất thứ ba nữa là chúng ta gì ạ không quản trị rủi ro thế thì vì không quản trị rủi ro nên có thể mua những cổ phiếu như vậy nó có những cái lúc mà chúng ta cũng cảm giác là lo lắng sợ hãi nên chính vì vậy thì các bạn cần phải hiểu rằng là thiếu kiến thức nha trong đầu tư thiếu kiến thức nó là rất nguy hiểm thì ở đây à, trước khi mà vào cái phần chính này để các bạn nói nhắc đi nhắc lại cái câu chuyện này thị trường á, nó sẽ tuân theo chu kỳ đó chu kỳ liễu nguyên đó là tích lũy xong tăng trưởng suy thoái và gì ạ giảm giá thì trong quá trình mà tăng trưởng này chủ yếu nó đến từ gì ạ cái quá trình bơm tiền các bạn nhá chủ yếu nó đến từ bơm tiền của chính phủ chủ yếu nó đến từ ạ lúc mà lạm phát thì chính phủ bơm tiền mà dẫn đến quá trình tăng trưởng còn trong quá trình mà suy thoái thì trong quá trình giảm như này dù là kinh tế nhá có những đợt mà kinh tế tăng mạnh có những đợt mà nhiều các thông tin tích cực thì nó vẫn cứ giảm nha thông tin tích cực này kinh tế tốt này mọi thứ tốt nó vẫn cứ giảm nên ở đây qua theo dõi một vài các nhận định khác nhau thì Dũng thấy rằng là một số anh chị em một số các thông tin thì đưa ra rằng là một là gì ạ do là phép nâng lãi suất hai là do về gì ạ do là à, chiến tranh Nga và Ukraine Ukraine và thứ ba là nhiều nguyên nhân khác nữa nhưng thực tế là cổ phiếu nó đã đến chu kỳ nó phân phối thì nó vẫn cứ phân phối rồi phân phối rồi nên tất cả cái yếu tố kia nó giải thích cho cái điều này thôi ạ nhưng bao giờ chúng ta hiểu là thế thì rõ ràng là nếu trong trường hợp mà nó đang ở giai đoạn tái tích lũy này thì nếu có chiến tranh nó tăng không về cơ bản nó đang trong quá trình tái tích lũy thì nếu có chiến tranh nó vẫn cứ tăng các bạn hiểu chưa đó chiến tranh nó vẫn cứ tăng nó chạy hết chu kỳ nó vẫn cứ giảm đấy đấy là cái điều đầu tiên để các bạn thấy là các bạn không bị nhầm lẫn bởi vì Dũng biết rằng là ngoài kia thì rõ ràng là nhiều người người ta muốn giải thích để nghe vẻ nó có có gì ạ nghe vẻ nó có có gọi là logic như thực tế nó không logic thế nào các bạn chỉ tìm hiểu rất là sâu về thị trường chứng khoán chúng ta mới hiểu rõ điều này thôi ạ còn không thì chúng ta sẽ bị à, bị nghe thì nó rất là hợp lý nhưng thực tế nó lại không hợp lý bởi vì trong một xu giảm thì thông tin rất là tốt nhé nó vẫn cứ bị bỏ qua và nó tiếp tục giảm xuống còn trong xu hướng tăng thì thông tin có xấu như covid nó vẫn cứ tăng gì ạ à? tại vì lúc này là tiền bơm của chính phủ nó ra mọi thứ ra thì rõ ràng những đợt covid nó xảy ra như hồ chí minh nó vẫn cứ tăng như ở ẩm ra đấy là lý do chúng ta cần phải hiểu đó là gì rõ ràng là hồ chí minh giãn cách mọi thứ nó vẫn cứ tăng và đó là chúng ta thấy nó đang nghịch nó đang ngược với cái nghịch lý mà chúng ta đang thấy nên uh, các bạn bao nhiêu bạn lần đầu tiên nghe được cái cái cái uh, chúng ta gọi là những cái khái niệm như này có thể comment số 1 để giúp biết rằng là lần đầu tiên các bạn nghe được khái niệm như này vì chúng ta thường là chúng ta bị mắc một cái bẫy bẫy và chúng ta cảm giác như rất là hợp lý nhưng sau 14 ờ, năm kinh nghiệm trong được thị trường chứng khoán Dũng nghiên cứu hàng trăm những nhà đầu tư xuất sắc nhất thị trường Dũng nghiên cứu từ tất cả những cái chu kỳ của kinh tế thế giới kinh tế Việt Nam thì những cái điều này nó là sự thật các bạn có thể quay trở lại các bạn xem lại thị trường các bạn thấy được à, thời điểm mà chúng ta thấy rằng là thời điểm à, Anh rời khỏi Liên linh Liên minh châu Âu thì nó cũng diễn ra như vậy sau đó nó mới kết thúc chu kỳ các bạn hiểu đơn giản hoặc là tổng thống Mỹ bị ám sát thì nó cũng kiểu dạng như vậy tức là sau chu kỳ lên nó điều chỉnh cái sau đó nó tăng rất mạnh thì tất cả cái điều này nó phải chạy hết chu kỳ là mới thôi thế bây giờ chúng ta quay trở lại vậy khi mà thị trường tăng đến gì ạ một cái đạt đỉnh này thì đến đây nó lại gọi là một cái gì ạ một nửa chu kỳ các bạn nhớ nhá đến đây nó là một nửa chu kỳ bởi vì sau khi nó tăng thì nó đã có quá trình tích lũy nghỉ ngơi và khi nó nửa chu kỳ này thì có một nguyên lý như này vì phần lớn các dòng tiền ở trên cái vùng này họ tích lũy để trước khi chạy một đoạn cuối kết thúc ạ đấy đấy là nguyên lý của nó tức là trước khi nó chạy đến đây sau đó nó gì ạ nó dừng nó nghỉ và nó chạy kết thúc và sau khi gì ạ nó đạt đỉnh thì thường là những cái đợt phân phối nó sẽ xuyên thủng qua những vùng hỗ trợ này nhưng đến cái lúc mà nó gì ạ nó gặp cái vùng gì ạ tái tích lũy ở đoạn trước đây chúng ta gọi là vùng tái tích lũy thì thường nó có giai đoạn nghỉ ngơi ở đây thường thì bao giờ nó có giai đoạn nghỉ ngơi ở đây chúng ta có thể không chính xác là cái hỗ trợ là bao nhiêu nhưng ở trong cái vùng này chúng ta có hiểu đơn giản đó là 1150 chẳng hạn đến đến 200 1200 chúng ta cứ hiểu đơn giản là cổ phiếu đến cái giai đoạn này là giai đoạn nghỉ ngơi khi mà giai đoạn trước là giai đoạn tái tích lũy nên cái giai đoạn nghỉ ngơi này cái trong vùng này về cơ bản là chúng ta thấy là nó sẽ biến động rất là mạnh Đấy, biến động rất là mạnh tức là cổ phiếu giảm sau đó nó tăng và nó làm cho chúng ta cảm giác là thường khi mà anh chị em đang bị thua lỗ ở đây thua lỗ ở đây thua lỗ tiếp ở đây thua lỗ tiếp ở đây thì đến vùng này là chúng ta rất là khó bao anh chị em thấy điều này có phải với bản thân mình không tức là khi mà chúng ta đang ở vùng này thì thực sự là đang bị thua lỗ đang giảm sâu thì những vùng này là rất là khó để đưa ra quyết định nếu anh chị em nhìn thấy điều này và thấy bản thân mình giống như vậy thì có thể comment comment đúng không ạ comment uh, số năm đấy ạ để Dũng biết rằng là thực sự à, chúng ta cần phải hiểu điều này rất khó để đưa ra quyết định thời điểm này vậy khi đưa ra quyết định này vì nó vì chúng ta đang bị thua lỗ mà thì thường đến vùng này là chúng ta bán ra hoặc là chúng ta rất là để đưa ra quyết định là chúng ta thường là rất là phải đắn đo suy nghĩ thế thì bây giờ câu chuyện là nếu trong trường hợp đắn đo suy nghĩ chúng ta không đưa ra quyết định nên có thể một vài trường hợp nó sẽ kéo lên đến đây và thường chúng ta lại quyết định ở trên cái đỉnh này đa phần thường chúng ta lại quyết định ở phần cuối chu kỳ này và cuối cùng các nhà đầu tư cá nhân chúng ta lại sau đó lại gì ạ gặp mắc phải là chúng ta lỗ lại thêm lỗ ở đây đấy là cái lý do đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ được thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại thị trường thế thị trường ờ, ở đây chúng ta hiểu khái niệm đó là cái vùng tái tích lũy tức là khi nó tạo đỉnh ở đây ạ thì nó sẽ điều chỉnh và nó tái tích lũy để cho mới nhịp thứ hai trong bất động sản nó cũng tương tự như vậy nó sẽ có cái nhịp tái tích lũy và nó chạy nốt và khiến cho nhà đầu tư toàn mắc ở đỉnh đấy đa phần các nhà đầu tư mắc ở đỉnh nên ở đây chúng ta thấy là các cổ phiếu bất động sản nó đều như thế hết ạ nó sẽ gì ạ đây chẳng hạn DG nó sẽ gì ạ đến đây nó tái tích lũy sau đó tăng nhưng ở đây chúng ta thấy nó gặp này đấy chúng ta nhìn thấy chưa chúng ta nhìn là nó gặp cái vùng tái lũy này có thể nó ổn nhưng sau khi chúng ta thấy là những đợt tuần sau nó sẽ giảm gãy nó phá vỡ hết cả cái kênh này thế thì ở đây có một cái câu chuyện đó là gì ạ Ờ, có một cái bạn bạn ờ, vừa rồi bạn hỏi uh, thứ nhất là Dũng cũng uh, không muốn nói tên cái bạn đấy tại vì Dũng cũng uh, mong là bạn ấy hiểu rằng là Dũng nói này để các bạn phần lớn các bạn hiểu đơn giản đó. đây là một bạn bạn đầu tư chứng khoán cái vốn của bạn cũng không nhiều lắm nhưng việc mà bạn có một tỷ bạn là gì ạ vay 3 tỷ bạn tiếp tục margin thành ở đây chúng ta là 6 tỷ mà 6 tỷ thì bây giờ lại nghe cái zoom ở trong này lại, đây người ta nói là zoom zalo tức là nhiều người nói về cổ phiếu bất động sản bắt đầu họ mới mua cổ phiếu đó là DG và LV4 và hiện tại đang lỗ đến 4 tỷ đấy thế thì bây giờ chúng ta thấy là đây làm nào để có lời khuyên những cổ phiếu này thế thực tế là bây giờ đầu tư rõ ràng tiền chúng ta có một tỷ là dạ đi vay à, của chúng ta 2 tỷ nữa 3 tỷ nữa là 4 tỷ cộng với để cầm đồ nữa cầm tôi gọi là margin nữa thì ở đây chúng ta thấy hiểu đơn giản đó là gì ạ ngoài kia những cái nhóm zalo chủ yếu là nó đưa chúng ta vào để nó úp sọt đấy ạ chủ yếu là đưa zalo vào chúng nó úp sọt đấy ạ nên chính vì vậy đấy, những cái kẻ như vậy thì nó tuân theo quy luật nhân quả bạn nhé những kẻ đấy nó tuân theo quy luật nhân quả nó có úp sọt từ chúng ta thì nó phải trả giá sớm muộn nó trả giá không trả giá này thì trả giá khác Dũng tin chắc rằng những cái kẻ đấy có thể sớm muộn nó cũng bị bắt bởi vì nhà đầu tư cá nhân chúng ta thực sự là thiếu kiến thức này thiếu trải nghiệm sao lại nghe một ai đó phím hàng cho chúng ta và chúng ta mua vào và đây là chính là cái lý do bạn ấy bị mất rất nhiều tiền thì thực tế những cái mất như này nó Dũng biết rằng là không ăn không ngủ bởi vì tích cóp bao nhiêu lâu mới có số tiền đó và bây giờ nhà cửa lại cầm cố hết rồi thì điều gì nó tạo ra căng thẳng rất là lớn nên trong tất cả video này thì anh chị em cần phải theo dõi kỹ để các bạn có thể có những cái hướng đi đúng chứ không mà bây giờ bắt đáy mà nó bắt sai là chúng ta lại mất tiếp đúng không ạ trước khi chúng ta bắt đầu nói kỹ về cái chi tiết này thế thì trong mỗi một cái ờ, chương trình như này các bạn lưu ý là Dũng đều có chia sẻ một cái mưa đun để các bạn nắm rõ được thì hôm nay Dũng nói nhắc lại cái module hôm trước Dũng có chia sẻ đó là khi thị trường tạo đáy các bạn nhớ nhỉ khi thị trường tạo đáy này thì đầu tiên chúng ta phải nhớ một khái niệm đó là cái khái niệm vùng tái tích lũy là dạ, cái vùng tái tích lũy là vùng có thể quan trọng đây là vùng tái tích lũy Đấy, đây là vùng tái tích lũy vậy khi mà cổ phiếu gặp vùng tái tích lũy thì không phải cổ phiếu nào chúng ta mua nhé nhớ là không phải cổ phiếu nào cũng mua nên chính vậy thì cứ thấy nó tái tích lũy này mà mua thì nguy hiểm nên trong trường hợp tái tích lũy này thì chúng ta có hai chiến lược chiến lược đầu tiên với các nhà đầu tư mới nha nhiều đầu tư tức là đầu tư đang cầm tiền thì chúng ta đang đi tìm những cổ phiếu tốt tốt nhất thị trường và một tỷ trọng là bao nhiêu tí nữa chúng ta nói sau cái thứ hai là các nhà đầu tư mà đang bị thua lỗ nha đang mua cổ phiếu thua lỗ thì phải xem là cái cổ phiếu chúng ta đang dạng nào để chúng ta tái cấu trúc cái cổ phiếu đó tức là chúng ta để hồi chúng ta bán đi tại vì thực tế là như này đây chúng ta sẽ xem những cái cổ phiếu mà mạnh trên thị trường khi nó gặp cái vùng tái thiết lũy đầu tiên chúng ta nhìn thấy cổ phiếu PVS hôm trước các bạn nhìn thấy rằng là cổ phiếu PVS nếu chúng ta nhìn về góc độ nào đó thì có phải trên thị trường chung đây cũng là vùng tái tích lũy của nó trước đây đúng không ạ và sau khi tái tích lũy thì về nó tạo đáy trước thị trường đây chúng ta gọi là tạo đáy trước trước thị trường và nếu các bạn để ý một chút thì khi mà thị trường nó đã vẫn tạo đáy tạo đáy này thị trường vẫn tạo đáy thì cổ phiếu này đã đã khỏe hơn thị trường đáy sau cao hơn và hôm nay nó là về cơ bản nó mạnh hơn thị trường đấy là góc độ nhìn về góc độ nào đó thì chúng ta thấy cổ phiếu mạnh này trường vậy cơ bản là gì ạ nếu chúng ta mua cổ phiếu ngày hôm nay nhá, giả sử chúng ta mua cổ phiếu này ngày hôm nay thì góc độ nào đó cái độ rủi ro cổ phiếu này khi mà thị trường điều chỉnh chứ nó có thể lên nó có thể điều chỉnh test lại cái đáy này sẽ thấp hơn so với những cổ phiếu khác rất nhiều tức là khi thị trường điều chỉnh thì cổ vi là cổ phiếu thị trường này điều chỉnh chúng ta nhìn này thì điều trị thị trường điều chỉnh bao nhiêu điểm ạ à? 50 điểm mà cổ phiếu này vẫn giữ được vậy trong trường hợp thị trường điều chỉnh thì cái cổ phiếu này nó có thể test lại vùng này nên cái độ rủi ro nó thấp hơn so với chúng ta rất nhiều có thể đấy ạ nhưng thường là những cổ phiếu mạnh hơn có thể nó sẽ gì ạ nó không test hoặc là nó điều chỉnh đôi chút thôi nó tiếp tục đi lên nên ở đây chúng ta là cổ phiếu mạnh hơn thị trường nó cực kỳ quan trọng chứ không phải là thế thì chúng ta đang nói về cái cổ phiếu mạnh hơn thị trường tức là khi mà thị trường vẫn đang giảm thì cổ phiếu nó khỏe hơn trong một xuống giảm căn cứ ở đây thì chúng ta sẽ căn cứ vào một số các yếu tố về cơ bản một là giá dầu đang ở mức cao và thậm, thậm chí là tiếp tục đi lên trong thời gian tới nên nếu cổ phiếu về đến vùng này mà nó thì đang test đi test lại thì về khả năng chúng ta thấy là độ an toàn cao hơn so với cổ phiếu ngân hàng cao hơn so với nhiều cổ phiếu khác ngân hàng thì bây giờ đang lạm phát đúng không thứ hai là đang gì ạ huy động vốn cao hơn thứ ba là gì ạ thứ ba là gần như là tất cả các lĩnh vực bất động sản không cho vay nữa thứ tư là nợ xấu đang gia tăng nên rõ ràng là cùng một nhóm cổ phiếu gì ạ thì cổ phiếu gì ạ về dầu khí nó đang hưởng lợi nhiều hơn so với cổ phiếu gì ạ ngân hàng và cái quan trọng nữa là cái thứ cuối cùng đó là cổ phiếu ngân hàng đang trong chu kỳ xuống vậy chu kỳ xuống thì nó phải mất khoảng nửa năm đến một năm thậm chí là hai năm nó mới quay trở lại được nên chính vì vậy chúng ta thấy rằng là đầu tư thì chúng ta cần phải xem là cái nhóm cổ phiếu nào nó khỏe hơn và nó gì ạ nó có thể gì ạ sống sót nếu thị trường trong trường hợp xấu nhất nó có điều chỉnh nên là đầu tiên trong cái này đó là chúng ta gọi là liên quan đến gì ạ liên quan đến chúng ta gọi là liên quan đến rủi ro các bạn nhớ nhá liên quan đến rủi ro yếu tố thứ hai các cổ phiếu thứ hai Dũng muốn nói các bạn đây là Dũng các bạn thế là hôm trước các bạn thấy là cổ phiếu này nó gặp cái vùng hỗ trợ này đây là gọi là vùng hỗ trợ đây cái vùng hỗ trợ mạnh và sau khi đây chúng ta gọi là cái phiên cục này là khối lượng lớn đúng không rất là lớn thì bây giờ nó về đúng cái phiên đó tức là cái phiên này là phiên mà mà nhiều nhà đầu tư mua ở đây thậm chí là có nhiều nhà đầu tư theo các bạn là có ai mua cái cổ phiếu này từ đây này đến đây không bán đâu ạ đến vùng này không bán đâu có không ạ bởi vì họ sẽ bảo là đầu tư dài hạn tức là họ mua ở đây sau đó đến vùng này họ bán và họ có một cái suy nghĩ đầu tư dài hạn nên cái áp lực bán ở khi mà cổ phiếu vùng hỗ trợ này là sẽ giảm đi rất nhiều đúng không áp lực bán khi mà cổ phiếu gặp cái hỗ trợ ở trong cái vùng tái tích lũy này nó sẽ giảm đi rất nhiều và trong quá trình tái tích lũy này thì rất nhiều nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ở đây rất nhiều nhà đầu tư họ mua ở đây nên khi mà họ đầu tư dài hạn thì mỗi một quá trình giảm như này họ nghĩ là đợi nó về đỉnh cũ họ bán sau đó giảm họ đợi về đỉnh cũ họ bán giảm đợi đỉnh cũ bán giảm đợi đỉnh cũ bán và sau cuối cùng nó về đúng cái giá họ mua nên họ không muốn bán nữa nên cái áp lực bán ở vùng này dần dần nó sẽ dạ, giảm đi điều thứ hai thì chúng ta thấy là vì nó gặp cái vùng hỗ trợ này nên đã có rất nhiều các dòng tiền lớn tham gia vào chúng ta nhìn vào gì ạ dạ, thị trường giảm mạnh nhưng cổ phiếu đã có dòng tiền lớn tham gia vào nên đây chúng ta thấy là đây là một cái à, vùng gọi là vùng hỗ trợ rất là mạnh với cổ phiếu này vậy nếu vùng hỗ trợ mạnh cổ phiếu này chúng ta mua cổ phiếu ở cái điểm này thì tỷ lệ rủi ro nó sẽ thấp hơn bởi vì cổ phiếu này thị trường giảm 50 điểm đúng không gần 50 điểm mà cổ phiếu này không giảm và đã có dòng tiền bắt đáy rất là lớn khi gặp hỗ trợ nên trong trường hợp xấu nhất thì nó có thể chạm đến cái vùng hỗ trợ này thôi nên chúng ta thấy là cái độ rủi ro nó không giống như trên cái vùng mà đang lao dốc này bao nhiêu bạn đã hiểu được khái niệm này à? nếu các bạn hiểu khái niệm này cho Dũng số 6 đúng không ạ tại vì Dũng còn nếu anh chị em mà không hiểu comment số 0 tại vì cái điều này là cái mà Dũng đang đào tạo về kiến thức chúng ta thế thì ở đây chúng ta sẽ là vậy các cổ phiếu khác có tuân theo cái quy luật này không đấy vậy các cổ phiếu khác có tuân theo quy luật này không thì chúng ta lại cần phải bóc tách nó ra không thì chúng ta lại cho tất cả vào một gì ạ một mớ là chúng ta gì ạ sẽ là dẫn dính đòn và dính đòn thì lại tiếp tục lại có một cái điều gió tâm lý nó không tích cực bởi vì chúng ta đang bị lỗ rồi và chúng ta dính đòn là chúng ta rất là nguy hiểm thế là ở đây chúng ta quay trở lại vn 30 bởi VN30 mà nó kéo lên như này khối lượng thấp thì nhiều khả năng nó sẽ điều chỉnh lại các đồng ý không ạ tức là nó sẽ điều chỉnh lại test lại cái đáy này cái để đương nhiên vậy khi mà nó test lại cái điều chỉnh đáy này thì chúng ta cần phải xem là những cổ phiếu mạnh hay là những cổ phiếu yếu đây là những cổ phiếu yếu các bạn nhớ nhá là đây là Techcombank là cổ phiếu yếu lý do tại sao nó lại một cổ phiếu yếu các bạn lưu ý cho Dũng này các bạn lưu ý nhỉ lý do bởi vì cái đây là cái vùng hỗ trợ mạnh của nó cái vùng tái tích lũy của nó nhưng đã bị xuyên thủng nó bị xuyên thủng tức là nó không tái tích lũy mà bị xuyên thủng nên là chúng ta quản lý cổ phiếu yếu nên những cổ phiếu yếu này có thể nó hồi nha sau này nó có thể hồi nhưng về cơ bản nó đang yếu hơn thị trường nó yếu hơn cái vn 30 nó yếu hơn cái vn index này nên thị trường mà điều chỉnh thì nó sẽ điều chỉnh mạnh hơn các bạn có hiểu rõ chưa thị trường điều chỉnh thì nó điều chỉnh mạnh hơn bởi vì nó đã gì ạ nó đã gì ạ nó không cái vùng này là vùng mà tái tích lũy nên khi mà gặp tái tích lũy này thì nó vẫn gì nên ở trên Dũng biết rằng là có rất nhiều nhà đầu tư theo một cái trường phái đầu tư dài hạn là chúng ta cứ mua theo kiểu rẻ và đấy chính là gì ạ chúng ta gì ạ chết trên đỉnh ngọn cây tức chúng ta mắc võng trên cái đỉnh ngọn cây sau đó chúng ta gì ạ cứ trèo trên đấy và chúng ta thị trường rơi bởi vì một ai đó nói rằng ui rồi mua đi ra nó rẻ tốt nhất từ trước đến nay và đấy chính là lý do nhiều nhà đầu tư giá trị họ đã dính ở vùng này vậy cổ phiếu này nó tạo đáy Dũng sẽ chỉ cho các bạn đấy nó tạo đáy có thể nó về 20 có thể về gì ạ à, 24 25 lúc đấy tạo đáy Dũng chỉ cho các bạn các bạn mua đấy các bạn tội gì phải mua nó đang giá bao nhiêu ạ 34 hay tội gì phải mua giá 40 41 làm gì đấy là lý do tại sao chúng ta cần phải thật hiểu rõ về cái chiến lược đầu tư chứ không phải là cứ mua theo lời khuyên mách nước cho vào zoom cái chiến lược cho vào zoom là chiến lược rất là là là, là hay của big boy tức là big boy nó sẽ gì ạ nó cho chúng ta vào zoom bởi vì nó làm cho chúng ta trong đó thì nó hô à, các bạn ơi hãy gì ạ à, hãy giữ cổ phiếu gì ạ à, ờ, DIG đến cùng nhá hãy giữ cổ phiếu nọ đến cùng chúng ta là những người anh hùng có bị lỗ thì chúng ta cũng kệ nó đúng không chúng ta phải là những người anh hùng bao nhiêu anh chị em đã nghe cái cái cái cái cái khái niệm này tức là sau đó nó phong cho chúng ta là anh hùng phong cho chúng ta là những người ờ, quả cảm thế là khi cổ phiếu giảm chúng ta sẽ là người anh hùng chúng ta là người quả cảm sau đó thì mất hết tiền sau đó cháy tài khoản sau đó gì ạ vợ con không còn tiền nữa thì nó biến mất trên, thị trường đấy là những cái kẻ thực sự là những kẻ rất là là, là dã man nếu mà dũng gọi khái niệm là dã man đấy là câu chuyện là như vậy bởi vì dũng đã từng phá sản nên dũng muốn nói cái điều này không phải là chỉ trích hay không phải nói mang tiêu cực như thực tế đó là như vậy đấy ạ thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái nhóm tiếp theo thế đây ờ, nhiều cổ phiếu như là cổ phiếu này nó giảm mạnh nó hồi nó cũng đang vùng hỗ trợ mạnh nhưng chúng ta cần phải xem cái cổ phiếu mạnh nhất trong cái cổ phiếu này thì rõ ràng là cái cổ phiếu này nó mạnh hơn bởi vì nó đã có cái khoảng gì ạ đỡ ở đây rồi còn rất rõ ràng HCM dù nó tăng trần nhưng nó chưa có khoảng đỡ nên chúng ta thấy là SI nó mạnh hơn bởi vì cái cổ phiếu này nếu thị trường ngày mai ngày kia nó điều chỉnh test lại có thể nó vẫn xuyên thủng Đấy, khả năng xuyên thủng nó vẫn là cao và chúng ta lại tiếp tục lỗ nếu mà chúng ta tham gia ở đây nên cái nhóm dạng cổ phiếu này không sử dụng vào cái phiên bùng nổ không sử dụng vào những cái phiên hồi phục này nha tất cả các nhóm cổ phiếu đang lao dốc kiểu này thì không sử dụng vào mua ở những cái đợt lơ lửng như này các bạn hiểu không ạ những cái đợt lơ lửng như này hay là cổ phiếu GMS nó biến động lớn như này thì đây là một cổ phiếu đang là đỉnh nhá thì gặp những cái cổ phiếu DG nó đang gì ạ vì cái vùng tái tích lũy này nó đã xuyên thủng rồi và nó hồi và bây nó tiếp tục gãy tiếp thì những cái dạng cổ phiếu này dù là gì ạ nó có hồi nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ thấy là có phải về T4 T5 hoặc là sau khi thị trường điều chỉnh giả sử như nhịp sau sau ngày mai ngày kia thị trường điều chỉnh thì nó phá vỡ rất là nhanh nên bạn bắt đáy hoặc mua cổ phiếu ở những nhịp hồi như này đó là cái gì ạ con dao hai lưỡi nha con dao hai lưỡi tức là được thì được có chỉ 10 nhưng mất là mất đến 20 dù là giá rất rẻ và nhiều bạn sẽ thấy rằng những cái cổ phiếu như thế này vì nó rẻ rồi bắt đầu chúng ta gì ạ không muốn bán ra nữa nhưng về chiến lược thì chúng ta gì ạ gặp những cổ phiếu này nó yếu chúng ta phải bán đi các bạn hiểu không ạ gặp những cổ phiếu mà nó lên nó hồi phục yếu chúng ta phải bán đi và tập trung cho cổ phiếu mạnh hơn bởi vì cổ phiếu mạnh hơn nó có thể lên hai ba mươi phần trăm thay vì cổ phiếu yếu hồi thì nó hồi được ở 5 điểm nhưng mất thì nó mất đến 10 điểm 15 điểm và rõ ràng là chúng ta lại tiếp tục mất nhiều hơn đấy là lý do tại sao các bạn cần phải hiểu rõ rằng cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu vậy những cổ phiếu này là cổ phiếu yếu hơn thị trường bởi vì nó đã gì ạ nó đã phá vỡ thị trường khi mà thị trường đang gặp cái vùng chúng ta tái thiết nghĩa này thì cổ phiếu này không những nó gì ạ à, nó chạy sau này ờ, nó chạy sau này mà nó lại giảm trước nó chạy sau đúng không so với thị trường chung là nó chạy sau thị trường chung nó đang phân phối thì nó chạy sau ở việt này nhưng khi nó giảm thì nó giảm trước và nó gãy tất cả kênh đây ạ à, chúng ta gách này và đây là cổ phiếu gách vậy nếu mà gách nó về vùng này chúng ta mua không thì rõ ràng là không bao giờ mua cổ phiếu khi nó lên bao nhiêu nó về bấy nhiêu tức là cái này gọi là về cơ bản là mang tính chất là gì ạ à? đầu cơ rất là cao Đấy, không muốn nói là gì ạ à? thao túng rất là cao thế thì những cái cổ phiếu thao túng cao như vậy thì chúng ta thường là chúng ta sẽ gì ạ à? được gì à? marketing được vào đội nhóm được uh, chăm sóc rất là tỉ mỉ và chiến lược này là chiến lược bán cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân giống như chúng ta cổ phiếu là một món hàng đúng không sau đó thì họ gì ạ à? họ thêm mắm thêm muối vào thêm rất nhiều cái gia vị vào sau họ gì ạ à? đẩy giá lên rất là cao sau khi đẩy giá lên cao sau đó gì ấy, họ dùng những chiến lược là quay chúng ta vào những cái zoom zalo họ quay chúng ta vào những zoom zalo nhỏ sau đó họ chăm sóc họ gì ạ sẽ có một bên là bên tung một bên là hô một vài đồng chí gọi chim mồi có thể nói là cổ phiếu xấu sau đó thì một vài tức gọi là chim mồi ạ họ nói theo cái ý, ý định nghi ngờ chúng ta là đây không phải là zoom tốt nhưng sau đó thì cuối cùng là họ lại tiếp tục ờ, được ờ, nói nọ nói kia thế là họ, họ hay họ quay trở lại họ đồng ý với chúng ta nên chúng ta thấy là cái sự đồng cảm nó rất là là rất là dễ trong cái quá trình chim mồi như vậy Dũng muốn rằng là cái điều này nó sẽ có thể là ít gặp lại nữa với nhà đầu tư nhưng thực tế là nhà đầu tư vẫn bị như vậy thế thì về góc độ nào đó chúng ta nhìn này những cái cổ phiếu mà đang lao dốc như này Đấy, lao dốc như này thì khả năng hồi phục rất là thấp tại vì nó lên bao nhiêu nó rơi bao nhiêu thì gần như không hồi phục nhé các bạn nhé những cổ phiếu theo hình cây thông này thì cái tỷ lệ hồi phục là không thể nha đến thời điểm là không thể lý do tại sao là không thể các bạn biết không lý do tại sao là không thể bởi vì nếu cổ phiếu này mà sau này nó hồi nữa thì dễ mà bị bị bị, vào kho lắm tại vì lúc này là lúc mà chính phủ ủy ban chứng khoán họ làm rất là gắt rồi nên những cái cổ phiếu này mà sau khi mà họ đã rút ra rồi họ lại kéo lên để cho chúng ta vào kho lần nữa thì rõ ràng là rất là rất là, là, là nguy hiểm đấy thế thì ở đây một bạn còn nói là âm đúng không âm 30 phần trăm thì chúng ta cần phải lãi bao nhiêu ạ lãi đến 47 phần trăm mới hòa vốn cứ càng âm nhiều thì khả năng lãi để càng gì ạ càng càng càng ờ, khả năng lãi là càng thấp nên ở đây cái chiến lược đầu tư lúc này thì về cơ bản các bạn nhá về cơ bản thị trường có thể hồi phục nha có thể hồi phục mạnh vào phiên này nha có thể hồi phục mạnh vào phiên này nha có thể hồi phục mọi mạnh kia nhưng khối lượng ở đây nếu nó chưa đạt nó chưa đạt thì về góc độ nào đó nó sẽ gì ạ nó sẽ có gì test lại cái đáy này có thể không đến đáy này nhưng sẽ test lại và trong quá trình test lại thì những cái cổ phiếu nó hồi kiểu dạng như này đấy dạng như này có thể nó sẽ gì ạ tiếp tục giảm sâu hơn nữa nha nó có thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa nên hồi đây này là tiếp tục để bán và kịch bản ở đây để các bạn biết rằng là vậy các bạn sẽ mua cổ phiếu như thế nào đây là phần lớn chúng ta đó là gì ạ phần lớn chúng ta khi mà thị trường hồi phục chúng ta kệ nó đi ạ không quan tâm nó và sau khi quá trình test lại test lại tức là quá trình điều chỉnh lại ít nhất là khoảng độ sau từ hồi phục này sau cái phiên hồi phục này thì chúng ta ít nhất là phiên thứ tư trở đi nha bạn nhớ là phiên thứ tư trở đi nếu phiên thứ tư trở đi mà cái quá trình nó giảm nó không vi phạm cái đáy này nó không giảm thấp hơn cái đáy này các bạn nhớ nhá quá trình nó giảm nó không giảm thấp hơn cái đáy này hoặc là trong trường hợp nó giảm thấp hơn cái đáy này nhưng khối lượng của cái đợt giảm đấy nó rất là thấp nó rất là nhỏ giọt tức là nó so với cái khối lượng ở đây tức là nó test lại cái đáy này cực kỳ thấp thì chúng ta đợi cái phiên gọi là phiên bùng nổ theo đà chúng ta mua ở đây thì lúc này chúng ta mua phiên bùng nổ theo đà ở đây thì lúc này chúng ta sẽ xem là trong cái nhóm cổ phiếu cổ phiếu nào khỏe thì chúng ta mua cổ phiếu dẫn đầu chẳng hạn lúc này chúng ta có thể vào các nhóm ngành ngân hàng chúng ta lướt sóng nhanh gọi là lướt sóng nhanh thì lúc này an toàn rất là cao và khả năng rủi ro rất là thấp các bạn hiểu không ạ bao nhiêu bạn hiểu cái điều này có thể comment cho Dũng số 8 được không ạ tức là lúc này thì lúc mới thì à, nếu phần đông chúng ta vào tham gia vùng này nó mới gọi là an toàn còn hiện tại thì những cái cổ phiếu mà nó chỉ có nhỏ một ít thôi thì đây nó không phải là cổ phiếu dành cho tất cả chúng ta bởi vì chúng ta cần phải hiểu đó là gì ạ cần phải hiểu đó là gì ạ nếu Dũng nói cho anh chị em mua lần này thì lần sau chúng ta lại phá vỡ nguyên tắc là cứ có đáy rồi sau đó gặp vùng hỗ trợ sau đó gì ạ à? gặp vùng hỗ trợ sau đó làm gì ạ à? nó hồi cái là chúng ta mua vào thì lúc nó rơi là rơi rất là mạnh nên cái phần thứ hai này các anh chị em hiểu đơn giản là khi mà thị trường chung vn index này nó hồi này sau ngày mai nó test cung nhưng nó test lại cái đáy này thì nhiều cổ phiếu yếu như dạng cdo này hay dg hoặc là một số cổ phiếu khác như là pvbank chẳng hạn thế hoặc là techcombank nó có thể giảm sâu hơn cái đáy này nó có thể giảm sâu hơn cái này này nhớ đấy là như vậy hay là đây cho một bạn hỏi là cổ phiếu HSG thế thì cổ phiếu này nó đang yếu hơn thị trường nhớ là nó đang yếu thị trường và nó đây không phải là phiên hồi phục đầu tiên cái thứ ba là cái quá trình tái tích lũy ở đây này nó đã xấu rồi. đây là tái tích lũy mà nên nó gì vì cái quá trình tái tích lũy mà cổ phiếu này nó đang gì giảm sâu hơn chứ là nó đang yếu hơn thị trường vì nó yếu hơn thị trường mà chúng ta lại mua cổ phiếu yếu thị trường nên chúng ta thấy rằng là nó sẽ rủi ro và rủi ro nó không nằm trong cái khái niệm của Dũng tức là nếu mà chúng ta chấp nhận rủi ro thì Dũng sẽ không giao dịch nên toàn bộ thị trường giảm đi xuống gần như là các bạn thấy là Dũng đều có chia sẻ các bạn đó là bán đứng ngoài bán đứng ngoài kể cả trên đỉnh thị trường cá trên đỉnh thị trường đấy và Dũng nói nốt một cái cổ phiếu nữa một bạn đang hỏi đó là cổ phiếu BSR thế thì cổ phiếu BSR để các bạn so sánh này BSR BSR thế thì bây giờ cổ phiếu BSR BSR thì chúng ta cần phải so sánh là không phải chúng ta thích cổ phiếu BSR nó hồi nó cũng dễ so với PVS thì rõ ràng là PVS nó đáy sau nó cao hơn thị trường chung nó giảm nó vẫn gì ạ nó vẫn giữ được cái xu hướng tăng trong đó BSR thị trường chung nó giảm thì nó vẫn gì ạ nó yếu hơn rất nhiều vì nó yếu hơn rất nhiều nên chúng ta giả sử nếu chúng ta mua mới BSR và PVS thì PVS nó đắt nhưng nó lại để đắt nhưng nó lại mang tính chất là an toàn không phải là đắt mang tính chất rủi ro các bạn hiểu không ạ tức là với cổ phiếu thì không phải là đắt hay rẻ và quan trọng là nó tăng nó tăng được bao nhiêu và nó giảm cho nó mất bao nhiêu thế thôi chứ còn bây giờ nếu chúng ta gọi là đắt rẻ thì mua mới cổ phiếu của bác quyết nó sẽ rất là rẻ và đấy là lý do chúng ta cần phải hiểu là đầu tư cổ phiếu trong một kênh đi xuống trong một trend đi xuống thì lúc này chúng ta gọi là đầu tư giá trị và đầu tư giá trị thì chúng ta cũng cần phải hiểu khi nào đầu tư giá trị với các bạn giả sử chiến lược mua một cổ phiếu đầu tư giá trị trong gì ạ à? để đầu tư dài hạn giả sử như là cổ phiếu Techcombank thì đến khi nào Techcombank nó tạo đáy các bạn nhớ Techcombank nó tạo đáy bao giờ nó cũng phải tạo ra một cái quá trình rơi như thế này nó mới tạo đáy được nó không bao giờ cho chúng ta tạo đáy nhanh đâu nên nếu mà giả sử các bạn mua cổ phiếu Techcombank từ cái giá ở phía trên này đấy mà đến nó tiếp tục gãy và chúng ta thấy rằng là không nhận ra được cái phần đáy này thì chúng ta thấy rất là nguy hiểm nên chúng ta cần phải biết rằng là cổ phiếu nó tạo đáy nó đều phải diễn ra một quá trình gì ạ à? quá trình là sc trong viết A đó là bán tháo bán tháo và bán tháo sau khi bán tháo rồi nó mới gì ạ à? khiến cho tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể trụ vững trên thị trường nữa tức là không thể nắm được cổ phiếu nữa bởi vì lỗ nó quá nhiều rồi thì lúc này big boy bắt đầu mới quay trở lại thu gom cổ phiếu nên các bạn thấy rằng là đầu tư mà không nắm rõ được đầu tiên là gì ạ nguyên lý à, quy luật à? quy luật quy luật quy luật nó là quy luật nữ nguyên nó lên đến đỉnh thì nó sẽ phải giảm nó tăng nó phải giảm chứ không nó tăng mãi mãi được cái thứ hai là gì ạ nó cần phải tích lũy xong nó mới lên được nên ở đây chúng ta rất là quy luật nó lại đây đang là gọi là lưỡng nguyên tức là tăng đạt đỉnh rồi thì nó về điều chỉnh thôi ạ nên tất cả cái điều này không phải đến bây giờ Dũng mới nói cái cổ phiếu ngân hàng Dũng đã nói rất là lâu rồi cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu uh, thép Dũng nói rất là lâu rồi đó là những cổ phiếu đã gì ạ à? điều chỉnh nên chúng ta thấy là nếu mà nói về góc độ nào đó thì Dũng có nói rằng là tại vì cái cái điều đầu tiên không phải là vì mình nói theo kiểu nói cho nó vui nhưng ở cái vùng này, này nếu anh chị em mà đã nghe và thấy ở trên cái vùng này Dũng có chia sẻ là nếu thị trường mà nó tăng nó vượt qua vùng này thì Dũng không chia sẻ nữa và gì ạ không có bản tin về thị trường nữa đúng không ạ tội gì phải phải đưa ra một cái gì ạ rủi ro cho mình thế Nên là nếu mà biết đâu nó tăng nữa thì sao nó tạo ra đỉnh mới thì sao nhưng rõ ràng là cái việc này để cho các bạn biết rằng là Dũng vẫn nhớ là cái việc là trong thời điểm đó Dũng đã nói rằng là nếu trong trường hợp nó vượt qua đỉnh để cho các bạn hiểu rằng mình đã cam kết không phải là cam kết mang tính chất rằng tại vì nó liên quan đến gì ạ liên quan ảnh hưởng đến rất nhiều các danh dự rất quan nhiều cái uy tín của mình nên chính vì vậy để các bạn hiểu là tại sao lại làm cái điều này để cho các bạn hiểu và các bạn có thể thoát ra nhưng có thể phần lớn chúng ta đang thấy lãi rồi thấy lãi rồi hoặc là chúng ta không muốn rằng là tức là thị trường nó cần phân phối quá nhiều nên chúng ta nghĩ rằng là đây vẫn không phải là đáy và lúc đó thị trường người ta vẫn nói là thị trường sẽ tạo đáy tạo đỉnh tiếp tục thế thì ờ, về góc độ như này kết thúc này nếu đây là góc độ chủ quan nhé góc độ chủ quan thường thì sau khi thị trường nó tạo ra cái vùng này nha chủ quan đấy các bạn nhá vùng này các bạn đừng có có cái hy vọng nhá để lúc nào nó tạo vùng nổ theo đà thì thường nó sẽ có khoảng thời gian gần như tương ứng tức là khoảng thời gian khoảng hai ba tuần hoặc nhiều hơn nó sẽ gì ạ nó hồi nhá nó sẽ tạo đáy và nó hồi này, nó đi ngang này nó, nó sẽ không giảm sâu cái này đâu ạ mà nó sẽ mất nhiều thời gian hơn có thể hai ba tuần có thể nhiều hơn có thể nó sẽ thậm chí là từ 1.150 à, nó có thể lên đến 1.250 hoặc thậm chí là hơn ở trên này trước khi nó giảm tiếp chứ không phải tiếp khi nó tăng tiếp nhá khi nó giảm tiếp nên các bạn lưu ý là thị trường có thể hồi nhưng để cho chúng ta biết rằng là khi nào thị trường đạt đỉnh à khi nào tại trường đáy thì hãy theo dõi video vào tối nay à, tối nay đó là khái niệm về bùng nổ theo đà đúng không khái niệm về bùng nổ theo đà để các bạn hiểu rõ hơn về một cái gì ạ cái cái cái chiến lược đầu tư trong thời gian tới à, còn bây giờ các bạn hỏi từng cổ phiếu như MBB thì Dũng thực sự không trả lời được tại vì cổ phiếu này nó vẫn đang yếu thị trường đơn giản thế thôi nó vẫn đang gì ạ nó đang nằm ở giữa cái đoạn đoạn đoạn cái nến như này nằm giữa như vậy thì nó đang yếu đấy đấy nó đang yếu hơn thị trường đấy tức là về góc độ như này nó hồi nhưng nó vẫn không không an toàn đâu đấy nó không an toàn tại vì nó đã nằm ở trung chiêng như vậy trung chiêng như này mà nó rơi thì nó rơi mạnh hơn và nó đang nằm ở giữa cái chu kỳ như này cổ phiếu như này đấy, nó vẫn chưa chưa có một cái điểm uh, giữ nên ở đây các bạn thấy rằng là ở ờ, hôm nay thì Dũng uh, cũng là chưa rồi Dũng sẽ làm cái video ngắn như này để giúp cho các bạn định hình rõ hơn về thị trường còn buổi tối hôm nay thì Dũng sẽ làm cái bùng nổ theo đà sau đó thì Dũng sẽ à, giải đáp một phần uh, một phần cái cái cái câu hỏi của bạn từ cổ phiếu nên uh, các bạn nào mà hỏi thì các bạn hỏi ở phần dưới cái phần chat này sau khi mà cái phần YouTube này uh, kết thúc thì các bạn hỏi hết cái câu hỏi của bạn ở dưới phần chat thì Dũng sẽ tổng hợp lại và Dũng sẽ phát vào buổi tối hôm nay đúng không ạ ở ờ, tối hôm nay cho có lẽ là Dũng sẽ phát sớm hơn đấy, khoảng bảy rưỡi bảy rưỡi đấy bảy rưỡi tám giờ là Dũng bắt đầu phát rồi thì các bạn nếu các bạn có mặt thì các bạn theo dõi và uh, hãy ủng hộ kênh của Dũng bằng chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết và cũng như là hãy à, thể hiện cái mong muốn của bạn ở dưới phần ô chat của phần dưới, dưới ô chat của video này để Dũng biết là bạn đang muốn gì à, về góc độ ở đây thì các bạn thấy rằng là những cái cổ phiếu hôm trước Dũng có chia sẻ thực ra Dũng đưa cái này nó mang tính rủi ro rất là cao bởi vì về cơ bản Dũng đã nhìn thấy thị trường nó vẫn còn khả năng điều chỉnh tiếp và giảm tiếp đấy là góc độ để test lại đấy là góc độ như vậy nhưng về góc độ thứ hai thì Dũng thấy là những cái cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường thì các bạn có thể tham gia thì à, giả sử như các bạn đang có 100 triệu chẳng hạn thế ví dụ như vậy đây giả sử các bạn có 100 triệu thì cái cổ phiếu PVS này các bạn mua khoảng hai ba mươi phần trăm trên cái tiền thật nhé hoặc là cái cổ phiếu này các bạn có thể mua tổng cái số vốn của bạn ở trong cái SSI và PVS bạn mua 40 phần trăm nhá mỗi cái 20 phần trăm xong lại còn sau này nó bùng nổ theo đà chúng ta có thể mua tăng thêm vị thế các bạn hiểu chưa tức là chúng ta chỉ mua tăng thêm vị thế mua 20 phần trăm cộng 20 phần trăm tức là chúng ta có 40 phần trăm trong cái dây mục của chúng ta sau đó thì chúng ta tiếp tục xem là thị trường điều chỉnh mọi thứ nó dễ ra sao thì lúc này chúng ta có thể tăng thêm vị thế thì lúc là khi mà thị trường bắt đầu quay trở lại bùng nổ theo đà thì có phải là nếu mà đúng thì rõ ràng PVS và SI nó lãi rồi thì lúc đó chúng ta tăng thêm vị thế với cổ phiếu khác nó an toàn không ạ an toàn không các bạn ạ lúc này nó mới tăng vị thế với cổ phiếu khác thì lúc đấy dựa trên bùng nổ theo đà nó mới an toàn thì chơi cuộc chơi này lúc nào nó cũng gì ạ cái khả năng thành công rất là cao đấy là cái cách thức mà dũng đang làm nên dũng bật mí cho các bạn để các bạn hiểu cái cách thức dũng làm nên khả năng mình thua lỗ là rất là thấp nên năm 2017 ấy mình 21 thì tháng 7 dũng đã gì ạ dừng giao dịch dừng giao dịch ở tháng 7 thì lúc đấy mình đã lãi lớn rồi mình dừng thôi thế đơn giản thôi sau đó thì cái đợt năm 2022 này thì các bạn nhớ rằng Dũng đã có mua CTR đấy, nếu các bạn nào có biết CDR PBS ở đoạn đỉnh thì có thoát ra và đến bây giờ thì Dũng lại quay trở lại nên một năm để đạt được 100% nó không phải là cái gì nó gì ạ dù là thị trường giảm nhá dù đi giảm các bạn cứ theo dõi thực chiến các bạn theo dõi thực chiến đi xem phải như vậy không ạ đấy chẳng các bạn theo dõi thực chiến đi xem phải như vậy không hoặc là các bạn hôm nào hôm nay nhé các bạn nào đang có ý định sọt phái sinh thì hãy gì ạ dừng lại nhé Tại vì nếu trong trường hợp mà thị trường mà buổi chiều hôm nay nhé mà nó test một vài lần đấy nó không giảm ạ thì nó tăng là tăng gì ạ phái sinh nó tăng thẳng đứng đấy nhá nên các bạn là dính là dính đòn rất là cao tức nó test như thế nào gì hiện tại chưa biết nhưng nếu trong hợp nó cứ tạo đáy tạo đáy một vài lần mà nó không bị phá hủy đây chúng ta gọi là tạo đáy này đây đang test cái vùng này khối lượng lớn này tới đây nó lại tiếp tục kéo lên test lại là nữa này nếu trong hợp mà cái vùng này mà nó không bị không gì ạ nó tức là cái quá trình test này nó thấp thì chiều này nó sẽ gì ạ nó vượt qua nó tăng lên đây luôn đấy cái từ 1000 1250 nó lên 1000 tức là chúng ta mất 30 điểm thậm chí nó vượt cao hơn đấy nó phải vượt cao hơn cái này sau đó nó mới test lại cái đỉnh này thế thì chúng ta sẽ dính đòn luôn nhá nên ở đây nếu các bạn hiểu các bạn cần phải nắm rõ được cái cái nguyên lý của nó chứ không đầu tư bừa bãi được thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn ờ, tất cả anh chị em và các bạn và nhớ là gì ạ các bạn nào đầu tư mới đầu tư hoặc là các bạn đầu tư lâu năm và chưa hiểu nguyên lý thị trường thì tới đây ờ, vào thứ tư tuần này Dũng có một cái khóa học đó là bí mật đầu tư chứng khoán thì trong khóa học bí mật đầu tư đấy thì Dũng sẽ ờ, hướng dẫn chúng ta cách tư duy các chiến lược để các bạn có thể đầu tư đúng và đây khóa học hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả các vị vị các bạn nên hãy đăng ký vào cái phần ờ, link ở phần dưới dưới ờ, cái video này thì các bạn sẽ nhận được cái cái cái đường link để Dũng cho các bạn vào nhóm thì sau này đấy, sau này thì các bạn có thể đầu tư được à, có một cái uh, ly một chút này đó là trong cái nhóm thì lần trước ấy, thì có một số nhóm vào tức là cái bạn bạn tức là cái liên quan đến cái một cái nhóm vào để để hô hào sau đó thì để thu gom cái data mong rằng rằng để phím hàng nọ kia thì các bạn lưu ý là như nhóm đấy chúng ta nên không nên kết nghĩa hoặc là không nên thì không nên đầu tư bởi vì nếu chúng ta đã theo cái nhóm đấy đợt rồi rồi thì gần như là cháy tài khoản rất là nhiều nên các bạn thấy là tiền nó đến từ gì cái trải nghiệm đó là kiến thức của chúng ta nó là gì ạ cái chúng ta hiểu cái luật nó không đến từ cái gì nó không đến từ cái phím hàng người khác nên đến khoảng 99,99% là tất cả những cái người mà vào cái zoom vào cái zoom gọi là liên quan một là zoom chứng khoán mua mua bán theo kiểu như là hô hào mua hô hào bán thì những cái đấy là khả năng thành công rất là thấp cái điều thứ hai là phái sinh nhất là phái sinh nhá phái sinh là, là dính đòn rất là nặng tại vì một vài tài khoản bị cháy cháy vì phái sinh do bị vào cái nhóm người ta hô hào mua ác quá nên cuối cùng lao theo cái vùng cháy và gọi điện cho Dũng mà làm nào thế thực tế là gì ạ những cái zoom như vậy kể cả có đúng thì vẫn là thất bại tại vì chúng ta không đủ cái thời gian không đủ cái gì ạ không đủ cái cái khả năng tỉnh táo để đưa ra quyết định được nên chính vì vậy thì nếu trong trường hợp họ giỏi thì cũng phải chết nhưng cái số lượng giỏi chắc là không nhiều đâu giỏi họ từ đầu tư cho họ rồi họ không cho chúng ta vào hô đâu tại vì xây sinh lãi lớn lắm nên họ nếu mà giỏi nhá họ phải tự đầu tư cho họ nha và nhớ là giỏi họ sẽ đầu tư cho họ chứ họ không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 à, ngại một chút tại vì chia xong thì cái phần chia nó gì ạ nó về không biết nó có lãi không các bạn lưu ý nhá phần chia xong thì không biết về nó có lãi không nên nếu mà bây giờ chia xong có thể bạn lãi ngay khi mà mua hôm nay nhưng cái phần chia nó lại về nó bị lỗ từ khi tổng tài sản bị lỗ đấy là cái mà chúng ta lưu ý ạ xin cảm ơn chúc cả nhà ăn à, buổi trưa ngon miệng nhá xin cảm ơn rất nhiều